Em hãy cùng chú mèo máy thông minh để giúp bạn Nobita tìm được đáp án đúng cho câu hỏi.